Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngọa hổ Tàng Long đến lúc hiện hình Có tin Trần Lưu Quang chấp thời cơ đoạt quyền lực Theo nghĩa Hán Việt thì ngọa tức là nằm, tàng tức là ẩn mình Câu ngọa hổ Tàng Long nghĩa là đem hổ đang nằm và rồng đang ẩn mình để chờ thời Câu nói này mang ý nghĩa bóng là những con người tài giỏi có tham vọng quyền lực ẩn mình gây dựng sức mạnh rồi sau đó vùng dậy chấp thời cơ tạo yếu tố bất ngờ Vùng đất Ngoa Hổ Tàng Long và vùng đất tiềm ẩn rất nhiều đối thủ mạnh ẩn mình mà không ai ngờ tới. Ông Trần Lưu Quang là một nhân vật đi lên nhanh đến bất ngờ. Điều đang nói lý lịch của ông Trần Lưu Quang không được rõ ràng. Tương tự như lý lịch ông Võ Văn Thưởng hay bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Mà trong chế độ này lý lịch không tốt thì sẽ bị loại từ vòng gửi xe, chứ không phải leo lên đến chức bí thư một thành phố trực thuộc Trung ương như thành phố Hải Phòng. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang, bí thư thành ủy Hải Phòng. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2019 khi đó, Bộ Chính trị đã điều động ông Trần Lưu Quang làm bí thư tỉnh Tây Ninh về thành phố Hồ Chí Minh giữ chức phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Tất Thành Cang. Lệnh điều động này là một bất ngờ bởi phải những hạt giống đỏ thì mới được giao cho chiếc ghế Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí này thường là nhân sự được dự trù cho cơ cấu vào Bộ Chính trị về sau. Khi ông Trần Lưu Quang về Thành phố Hồ Chí Minh thì xã hội mới chú ý tới ông này bởi trước đó ông Trần Lưu Quang rất im lặng. Ông Võ Văn Thưởng từng làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và hiện nay là Thường trực Ban Bí thư. Còn ông Phan Văn Mãi đang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành phố Hồ Chí Minh, Cám Phan Văn Mãi và ông Trần Lưu Quang đều là hạt nhân giống tốt nếu không bị phát hiện ra sai phạm gì lớn thì khả năng sẽ tiến xa hơn nữa. Vào ngày 4 tháng 5 năm 2021, ông Trần Lưu Quang được chuyển ra Hải Phòng giữ chức bí thư thành ủy thay ông Lê Văn Thành được bầu làm phó thủ tướng của chính phủ. Sự thay thế này cho thấy có thể ông Trần Lưu Quang đang chuẩn bị để bước vào Trung ương. Tuy nhiên khả năng ông Trần Lưu Quang sẽ giữ chức vụ nào đó dành cho Ủy viên Trung ương Đảng như ông Lê Văn Thành đã được phân công, chỉ ít ai nghĩ ông có thể ngồi vào chiếc ghế dành cho Ủy viên Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh một công văn đã được báo Tiếng Dân đưa ra. Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện công văn của Đảng đoàn Quốc hội. Công văn này xác nhận rằng Đảng đoàn Quốc hội có công văn số 393 của Ban Tổ chức Trung ương đề nghị ông Trần Lưu Quang, hiện là Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Theo thông tin chưa tính sức, thì ông Trần Lưu Quang sẽ thay vị trí ông Phạm Bình Minh làm Phó Thủ tướng Thường trực. Ngoài ra còn có tin rằng ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ thay thế chức của ông Vũ Đức Đam. Thông tin này vẫn đang được chờ để kiểm chứng. Điều khó hiểu là ông Trần Lưu Quang đang là Ủy viên Trung ương Đảng lại được phân công ở vị trí dành cho Ủy viên Bộ Chính trị. Thường trường hợp này tương tự như trường hợp của ông Nguyễn Trọng Nghĩa Ông Nghĩa là ủy viên Trung ương Đảng nhưng được phân công làm trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Đây cũng là một vị trí đáng lẽ dành cho ủy viên Bộ Chính trị vì ban tuyên giáo thì rất quan trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam, nó mang tính chất tuyên truyền. Đây là hình ảnh Nguyễn Hòa Bình đang là ủy viên Bộ Chính trị nhưng đứng ngoài mầm cỗ của Bộ Chính trị. Trong khi đó, ông Nguyễn Hòa Bình đang là ủy viên Bộ Chính trị nhưng lại nắm chiếc ghế tránh án Tòa Nhân dân tối cao, vị trí dành cho Ủy viên Trung ương Đảng mà thôi. Như vậy, ông Trần Lưu Quang đang là Ủy viên Trung ương Đảng mà đánh bại cả một Ủy viên Bộ Chính trị. Nếu ông Quang được Quốc hội bầu vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 tới đây. Câu hỏi đặt ra là ông Trần Lưu Quang là ai? Ông là con của đồng chí nào đây? Một người có khúc khác không phải là con cái quan chức to thì không thể có con đường hoặc quan lộ như thế được. Có thể nói ông Trần Lưu Quang đang làm ẩn số, khó có lời giải. Kỳ họp Hội nghị Trung ương đã kết thúc, nhiều thông tin vẫn đang bị đảng giấu kín trước dần. Tuy nhiên, tin vỉa hè thì tỏ ra có vẻ biết nhiều hơn. Trước đây, tin vỉa hè cũng tung tin rằng Bộ Chính trị cách chức ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Lần này, tin ông Trần Lưu Quang sẽ làm Phó Thủ tướng, có lẽ cũng khó mà sai.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 Ông là con trai của cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đây Nguyễn Cơ Thạch. Là con trai của một nhà ngoại giao, ông Phạm Bình Minh đã được cha mình đào tạo để trở thành một nhà ngoại giao ngay từ lúc bé. Là con trai của một cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Phạm Bình Minh được đảng đào tạo để nối nghiệp cha mình. Ông Phạm Bình Minh từng theo trường phổ thông cấp 2 Ba Nguyễn Trãi tại Hà Nội hệ 10 năm. Đây là hình ảnh cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Nguyễn Cơ Thạch. Vào thời mà những người cùng trang lứa bị xét lý lịch gắt gao mới cho vào đại học thì Phạm Bình Minh đã được chọn vào Học viện Quan hệ Quốc tế để nối nghiệp của cha mình. Khi ông Phạm Bình Minh tốt nghiệp đại học vào năm 1981, ông Nguyễn Cơ Thạch lúc đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã giao cho Minh một vị trí chuyên viên vụ đào tạo thuộc Bộ Ngoại giao. Chỉ một năm sau, vào năm 1982, ông Phạm Bình Minh được cha bổ nhiệm làm tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh. Ông Nguyễn Cơ Thạch định hướng cho con trai kết nối với khối Anh và Mỹ, nên mới ưu ái bố trí con sang London làm tùy viên của tòa đại sứ này. Ngày đó, Mỹ và Việt Nam chưa bình thường hóa quan hệ nên chỉ có quan hệ ngoại giao với Anh mà không thể kết nối quan hệ với Mỹ. Rõ ràng ông Nguyễn Cơ Thạch là con người có tầm nhìn và ông đã xây dựng tương lai cho con mình đến gần hơn với Mỹ. Thực ra, ông Nguyễn Cơ Thạch đã quyết định cho ông Phạm Bình Minh làm ngoại giao với Anh Quốc từ rất sớm. Khi mà Phạm Bình Minh còn học đại học, ông đã hướng con học ngoại ngữ tiếng Anh rất tốt và chú đáo. Sau khi hoàn tất nhiệm kỳ công tác tại Anh Quốc vào năm 1986, Phạm Bình Minh được cha triệu hồi về nước và được phân công làm chuyên viên của vụ vấn đề chung Bộ Ngoại giao vào năm 1991 thì Phạm Bình Minh được ông Nguyễn Cơ Thạch thăng hàm Phó Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao trước khi ông Thạch thôi chức vụ Bộ trưởng ở Việt Nam. Nhờ có sự tài trợ và học bổng của Fulbright, ông Phạm Bình Minh thi học hệ thạc sĩ luật và ngoại giao tại trường luật quốc tế và ngoại giao trực thuộc Đại học Tufts Bang tại Hoa Kỳ và tốt nghiệp thạc sĩ tại đây vào năm 1994. Và từ đó trở đi, nhờ có thực học và có lý lịch đỏ nên Phạm Bình Minh tiến thân như diều gặp gió trong Bộ Ngoại giao. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh. Vào năm 1991, ông Nguyễn Cơ Thạch bị buộc phải nghỉ hưu vì ông đã phạm húy, tức là ông không ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam ký kết tại hội nghị Thành Đô và chính vì điều đó mà ông đã bị loại ra. Đây là điểm sáng mà Nguyễn Cơ Thạch đã để lại cho lịch sử cùng với định hướng cho con trai học tiếng Anh và phân nhiệm vụ làm tùy viên đại sứ quán tại Anh. Thì rõ ràng ông Nguyễn Cơ Thạch có tầm nhìn nhất trong Trung ương Đảng thời đó. Rất tiếc ông phải ở dưới quyền những kẻ kém hơn ông rất nhiều. Ông Phạm Bình Minh nhờ có thực học, nhờ có lý lịch đỏ để tiến thân, nhưng cả lên cao ông Phạm Bình Minh càng thể hiện là người không có suy nghĩ lớn như người cha của mình. Ông Phạm Bình Minh ngả về phía Trung Quốc chứ không cứng rắn như ông Nguyễn Cư Thạch và kết quả là ông Phạm Bình Minh được vào Bộ Chính trị và lên đến chức Phó Thủ tướng Thường trực, vị trí mà ông Nguyễn Cư Thạch chưa thể đạt tới. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh sẽ chính thức kết thúc sự nghiệp chính trị vào đầu năm 2023. Qua vụ việc chuyến bay giải cứu việc để cho các đại sứ quán làm tiền với đồng bào khắp nơi trên thế giới, cho thấy con người ông Phạm Bình Minh thua xa với người cha nổi tiếng của mình Người cha thì có tầm nhìn chiến lược, còn người con dù cho người đẩy chữ vẫn không thể nhìn xa rộng hơn lợi ích trước mắt. Sắp tới, Trung ương Đảng sẽ bỏ phiếu phế chuất và sang đầu năm 2023, Quốc hội cũng sẽ gật để bãi nhiệm. Sự nghiệp chính trị của Phạm Bình Minh có cao hơn cha mình một chút, nhưng giá trị mà ông Minh để lại thì chỉ là một tội đồ của nhân dân. Và với việc Ban chấp hành Trung ương Đảng ngày hôm nay đã quyết định loại ông Phạm Bình Minh ra,